ba ưu tiên trong cuộc đời bạn. Bạn có ước mơ, bạn có mục tiêu, bạn có định hướng, vẫn chưa đủ. Bạn còn phải biết cách ưu tiên. Có những việc bạn chỉ cần hoàn thành tại một thời điểm trong đời. Thời gian trôi qua sẽ không còn cơ hội. Ưu tiên làm những việc ưu tiên của bạn không phải của người khác sẽ chẳng phải là ích kỷ nếu bạn biết yêu quý bản thân của mình. Có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống khiến bạn không tập trung. Bạn cần biết rõ những giá trị nào làm nên cuộc đời mơ ước của bạn. Những viên gạch nào sẽ đắp nên con đường thành công của bạn. Những hành động nào mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Hãy ưu tiên cho hạnh phúc của chính mình. Hãy ưu tiên những người quan trọng đối với bạn Đừng tốn thời gian làm những việc chẳng giúp ích và không đem lại giá trị cho bạn. Ưu tiên không những là một kế hoạch, ưu tiên là một chiến thuật trong cuộc sống. Chiến thuật khôn ngoan tạo nên sự tập trung, tập trung vào những việc quan trọng nhất định để tạo nên một kết quả tốt nhất. Đó chính là kiến tạo cuộc đời mơ ước của bạn.